bu ta gần ruồi kìm bùa là lên bùa quạt màu ấy là màu lan thế phải cây nhà đuôi thì chụp chụp chụp chụp chụp chụp lan mau luôn lan mau tao ở đuôi thì lan màu tiên ở đây tòa mà tàu thành khỏi dân tàu nó màu này ở đây để ra xe của bay mau chứ chụp chụp chụp chụp 좀, 좀, bà 나만. À lúc sợ bu bọt đâu, bọt được tam xe mới xe tranh ma đấy. Ô đâu chụp. bông bông châu, bông sâm sân. Vai. Nơi nơi khẩn tiếp. Bộ. Có đi. Cá đi. Cá không? Bánh á Đây chị em, đây chị em, đây chị em Làng mơ lên